Căn nhà chúng ta nằm trong khu à, đồng bộ 108 căn. Căn nhà được thiết kế một trệt một lửng 3 lầu với công năng sử dụng là một gara xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, một phòng giặt, một phòng thờ. Căn nhà chúng ta có hướng Tây Nam phù hợp với quý anh chị mệnh phong thủy Tây Tứ Trạch. Đường trước căn nhà có chiều ngang là 10m, hai xe ô tô né nhau căn nhà chúng ta nằm trong khu dân cư đồng bộ có cổng bảo vệ an ninh ờ, rất là an toàn vị trí căn nhà cách ngã tư ga quốc lộ 1A 1 km và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 phút đi xe máy diện tích căn nhà có chiều ngang là 4,4m và chiều sâu là 12m đã được chủ hoàn công một trệt một lửng ba lầu và được chủ gửi bán với giá 5 tỷ 500 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa cũng sẽ bớt lọc lá cho quý anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong để tham quan căn nhà. Khu vực tầng trệt phía trước, gia chủ chờ cho chúng ta một khoảng sân dùng để làm gara xe hơi. Phía trên thì trần thạch cao và hệ thống đèn chùm rất là sang trọng. Căn nhà với tông màu trắng sáng rất là hiện đại. Hai bên tường thì cũng được gia chủ ốp gạch cao lên 1m2 bao quanh hết khu vân ờ, vực tầng trệt phía tường bên trái và bên phải cũng được gia chủ trang trí cho chúng ta hai bức tranh khá là lớn Nhà được thiết kế một lửng, tạo một không gian rất là thoáng ở ờ, khu vực ờ, tầng trệt. Cầu thang thì được bố trí giữa nhà và được trang trí một cái kệ để rượu nằm ở đối diện cầu thang cho chúng ta để những quà lưu niệm và những chai rượu quý giá. Khu vực nhà bếp cũng được gia chủ bố trí cho chúng ta một kệ ờ, tủ để bếp bằng gỗ tự nhiên, mặt bếp thì được làm bằng đá hoa cương và nhà vệ sinh được bố trí phía sau cùng dùng cho tất cả những người sinh hoạt ở tầng trệt và khách đến chơi nhà cũng đầy đủ các công năng lavabo bồn cầu phòng tắm hoa sen gương soi và hiện tại trong khu vực này có hơn 100 căn và đã bán hết hơn khoảng 60 căn còn lại 40 căn chưa hoàn thiện giá từ 5 tỷ cho tới 5 tỷ 3 pháp lý là sổ hồng riêng đã hoàn công một trệt một lửng ba lầu quý anh chị có thể mua để về hoàn thiện và đây là căn nhà khách đã mua hoàn thiện và được chào bán lại với giá là 5 tỷ 500 triệu ẩn có thể dùng làm phòng khách hoặc là phòng sinh hoạt chung cầu thang thì được làm ốp đá hoa cương ốp kính cường lực và tay vịn và bằng gỗ à, tự nhiên tầng 1 có hai phòng ngủ phía trước và phía sau mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng đây là phòng ngủ phía sau có nhà vệ sinh riêng và một cái cửa sổ đưa ra giếng trời dùng để lấy gió và lấy sáng rất là mát mẻ nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ các công năng lavabo bồn cầu gương soi vòi tắm hoa sen và cũng được ốp gạch cao lên tới uh, tường bây giờ chúng ta sẽ tới tham quan phòng ngủ phía trước phòng ngủ số 2 cũng có nhà vệ sinh riêng cũng đầy đủ các công năng lavabo bồn cầu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 sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4,4m và chiều sâu là 12m. Được thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu với công năng sử dụng là một phòng khách, một gara ô tô, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, một phòng giặt, một phòng thờ và sổ hồng riêng đã được hoàn công đầy đủ và chủ chào bán với giá là 5 tỷ 500 triệu. Giá này quý anh chị có thể gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Đây là không gian lầu 2 gồm phòng ngủ phía sau và phòng ngủ phía trước. Và hiện tại với mức giá 5,5 tỷ thì đây có lẽ là căn nhà rẻ nhất trong khu vực ở đây. Vì theo Phú biết những căn nhà xung quanh chưa hoàn thiện và chỉ xây phần thô thôi có giá từ 5 tỷ 1 tới 5 tỷ 3 quý anh chị cầm 2 đến 300 triệu không thể nào hoàn thiện được như căn này nhà chúng ta thì mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng tạo một không gian riêng biệt cho mỗi phòng và đây là tầng 3 tầng cuối cùng của căn nhà phía trên là một cái giếng trời dùng để lấy sáng cho toàn bộ khu vực cầu thang tầng 3 thì có một phòng thờ phía trước và một sân phơi phía sau video review căn nhà của em đến đây xin tạm dừng xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở quận 12